chào mừng các bác đã trở lại kênh chữa máy tính em nha một ngày mới đây chúc kênh tất cả các bác là nhiều sức khỏe à, hôm nay thì em sẽ tạo ra một clip để hướng dẫn cho các bác là đi vệ sinh một cái thùng máy pc như thế nào và trên tay em đang hiện đang thực một cái thùng máy pc thì dòng này dòng là kính cường lực các bác thấy không đây rất nặng cực kỳ nặng luôn đó này là kính cường lực lấy tay gõ cái cốc cốc luôn nhưng mà các bác lấy búa gõ bể nha đừng dạy mà lấy búa gõ nha nó cường lực cường lực chứ không phải cường lực sạc đâu À, kính à, kính thôi nhẹn tí thôi à, em à, tại sao mà mình phải đi vệ sinh máy hay cây nó thì theo cái quy trình của máy chúng ta hoạt động á thì à, 6 tháng hoặc là 7 tháng bắt các bác đi vệ sinh như một lần một lần vệ sinh như thế thì các bác nếu mang ra ngoài thợ á, thì các bác mắc phải là trăm đến năm chục ngàn nhưng các bác em clip của em các bác không tốt một cách nào hết tại sao tại vì mình xử lý tại nhà thì thử cái mắt không nên không có tốn cách nào hết để tiền đó dắt mình uống cà phê nha rồi hôm nay á em sẽ uh, xin phép các bác là em sẽ tạo một clip nha để hướng dẫn các bác đi vệ sinh thùng uh, à, à, chuyên về game như thế nào tại sao 6 tháng đi vệ sinh một lần chuyện cuối cùng của mình á thứ nhất có cặp ra rồi thứ hai có cặp âm thanh thứ ba cái dòng máy mình uh, nói là dòng uh, men uh, găm minh ba với chín bảy thành thử là cái mấy dòng này mắc tiền nên ờ, các bác nên ờ, kỹ lưỡng tí giùm em là được ok hết rồi bây giờ á không có nói dài dòng nữa bắt đầu bây giờ á mình bắt tay vào việc đi làm liền luôn chứ không nói dài dòng nữa các bác rồi em mời các bác các bác thấy không cực kỳ dơ luôn đây đây là cái nắp nè nắp ở trên nè wow nó dơ quá các bác ơi bác thấy không nè đấy nó dơ cái này nè à, thùng máy này á, là họ chắc ờ, cả năm mà họ mới vệ sinh lần á mà thấy đấy bây giờ em mình ờ, tiến hành ờ, mình tháo thùng ra ngay các bác rồi để mình, mình tiến hành tháo thùng khi các bác tháo thùng ra các bác à, ốp này xuống em nha nghiêng về đây rồi các bác ở đây có bốn ốc nè bác dặn hết cho em trong mình anh không rõ hơn vô trong rõ hơn đó không à, bác dặn hết cho em nha ốc này giữ là ngang bác thì bỏ nha bỏ là ờ, tí không gắn cái đường này đâu đấy thấy chưa bên trong là vậy đấy đây là quạt bởi vì trong cái thùng mình xè quạt rất là nhiều quạt là quạt đèn á các bác quạt đèn đang thấy không đây là CPU nè quạt CPU một đèn à, mình hướng dẫn đèn màu sáng tí rồi bây giờ cái mắt mình đã à, đặt cái thùng ra xuống nè bác thấy không đấy bây giờ trong đây có quạt rất là nhiều thì à, các bác hãy dùng cọ nha mình đánh xung quanh quạt nó hết cho mình quét hết quạt này nhà quạt này đấy bụi cực kỳ bụi luôn các bạn kinh khủng đây đây cả màn hình nha đây cả màn hình nè nó tháo cái cả màn hình cho mình luôn mình ừ. quay rõ cho các bác xem nè tháo cả màn hình nghe các bác đây là cái dây cấp nguồn cho cả màn hình rồi các bạn sáu kìa các bác cứ 6 à, tháng là 7 tháng mình đi vệ sinh một lần để đảm bảo cái, cho cái máy mình nó chạy ổn định nha cặp hình này các bác à, tháo ra cẩn thận tí nha rồi đây tay mà đừng cho nước nha các bác cầm cầm hình nắm cái lên và ở dưới, dưới chân cầm hình á nó có một cái nút gài cái chốt gài nằm ở phía nút dưới này các bác đây chốt gài nằm dưới đây chỉ nha nè bắt ha nằm dưới này luôn thẳng dưới đây luôn rồi bác đẩy chốt chốt gài cho em rồi đấy phải không đây cái cầm hình nè đấy cầm hình nghe quá quét bụi sơ luôn đó còn ở đây là đây là cảm thanh em bác này cảm thanh tháo luôn ừ, cảm thanh này Đấy, này cảm thanh à. cứ 6 tháng các bác tháo ra bác vệ sinh gì hết cho em nha cho nó à, máy mình nó, à, cho nó ổn định tí còn nếu các bác nào mà lười mà vệ sinh thì nó một ngày nào đó nó sẽ bị chết thôi bùm mũi bám nhiều vô vô quá bám nhiều quá chết không có gì hết á rồi bây giờ ở đây quạt siêu nè quạt này bác thay keo cho mình luôn nha xem quạt này thay keo cho mình luôn nha thay keo luôn các bác tối quá à Hà Trang thì tiếp theo với quán Hà Tháo Hà Trang thì cái máy này cho mình rồi các bác dạng ốc này cho mình luôn xài mấy cái dòng à, men à, cao cấp ấy, mà mệt lắm các bác có phải à, đi vệ sinh thường xuyên 6 tháng vệ sinh làng tự nhàm tự thái tháo ra mà vệ sinh nha các bác Đấy. Nào. Nào, khỏi này mình lấy miếng bông gòn mình lao hết bài bằng nè các bao các bác lao hết bề mặt siêu chim ở đây cũng vậy các bác lao hết này luôn đây là những lớp keo cũ các bác hết rồi xong các bác đã yên đó để nó yên đó nha mấy các bác dùng cọ nào quét mấy cái quạt này cho nên mình sạch sẽ bụi luôn nha các bác cực kỳ nhiều nha các bác bộ thôi không ừ. bộ nhiều lắm rồi các bác có mấy máy thổi nha có máy thổi càng tốt nha các bác có máy thổi mà thổi bụi nè máy thổi bụi các bác thấy không đó các bác dùng máy thổi này thổi hoặc các bác mang ra ngoài à, tiệm xe cho họ xịn mình nha máy tiệm mà nó gì nó, nó gì xe nó có nó có máy xịn các bác trong quá trình các bác mà thổi qua bụi ờ, hôm nay các bác dịnh máy quạt lại nha đừng cho quạt quay quạt quay nó sẽ dẫn đến cái quạt mình bị hư nha các bác bác đại thoại xong nha bác thoại xong rồi bây giờ chúng ta tiến hành chích keo nha các bác chích keo vào siêu cho bác, cho mình à, ở đây các bác chích một lượng keo vừa phải cho em nha chích vào lên siêu mình này rồi chúng ta tiến hành dặn khoan ờ, quạt lại dặn hoa hoàng này có bác cho luôn ngay nha ngay ngắn là hoàng rồi các bác dặn uh, cho cố định uh, cố định uh, ờ, đâu một bên ốc đi để đã cố được cố định một bên còn một bên còn lại các bác đè xuống dặn xéo gót cho mình nha dặn xéo góc là dạ, ok nha các bên đây cũng vậy các bác làm tương tự rồi đang quay theo Bây giờ mình dặn xong bây giờ chúng ta tiến hành lắp cạc lại nha lắp cạc lại cái lắp lắp quạt rồi rồi giờ chúng ta hành lắp cạn lại các bác trước khi à, lắp vô các bác à, dùng cái cọ dùng cái cọ nha mình sẽ lắp à, cạn cả âm thanh trước nha các bác cả âm thanh trước rồi các bác tiến hành dặn rồi ờ, giờ tới bàn cạc mát lắm cạc lại chị em cầm hình này nghe này cầm hình nha lát mình đổ cái này xuống canh ngay lỗ đè xuống thôi men này là găm bên bay với 97 ngay các bác chung men này cũng được rồi sau đó các bác cấm nhớ cấm cái sợi dây à, cấp nguồn cho cầm hình lại nha rồi các bác có không cấm là nó không hát đâu ý là không lên hình đâu còn cái, cái dây à, dây mà dây mà âm thanh mình cũng vậy các bác cấm cho cái sợi dây cấp nguồn cho nó nha không có là nó nó không hát được nha các bác thôi thì còn lại có bác nữa thì à, đưa gắn cái thằng này lên thôi đó này trong đây hai này có keo keo với dán mà keo hai mặt cái họ dán dính rồi mình dán lại nó thôi vậy là chúng ta tiến hành là xong cái thùng này các bác ha đó coi như là đã vệ sinh xong rồi các bác rồi bây giờ mình tiến hành mình lắp lại mình test con lên chưa này gấp xuống nữa này ăn mắc thấy chưa mày xin lời nha các bác ơi à các thấy chưa đấy mình đã mày xin ờ, hoàn thành một cái thùng nha <clears throat> giờ sáng sủa qua rất là đẹp luôn đẹp ơi là đẹp luôn thấy không này à, cái đầu điều khiển màu thích màu vàng để màu vàng nha các bác à, thích màu để để ô cho nó đẹp nè vì ô cho nó nhiều màu các bác ha đó, trong à, cái bát dài trong vòng 6 tháng vệ sinh một lần nó đẹp quá thấy không đấy <clears throat> rồi cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi clip của mình nha rồi à, mình hẹn à, các bác những clip ờ, sau nha mến chào và hẹn gặp lại mến chào và hẹn gặp lại các bác những clip tiếp theo nha bye bye